cảnh giác cao độ với bọn lừa đảo việc làm online tại nhà. Trên Cốc Cốc có quảng cáo tuyển nữ nhân công đang theo đồ thủ công mỹ nghệ như hình ảnh đính kèm. clip vào đó, sẽ ra một cái đường dẫn là handram.com Trong đó có số điện thoại 037 447 6900 và đính kèm. Trong đó bảo bạn liên hệ với Zalo của họ. Khi liên hệ với Zalo lúc thì nó để tên là Mỹ Hương, lúc thì nó để tên là Lan Anh. Xem ảnh đính kèm. Cô ta hướng dẫn bạn cài tickline. Bạn hết sức lưu ý với cảnh báo trước khi cài tickline như sau. cảnh báo liên kết này đã bị chặn do vi phạm chính sách bảo mật của Zalo. Thông báo cực kỳ quan trọng là không đăng nhập tài khoản cá nhân hay thực hiện giao dịch tài chính tại liên kết này. Bạn hết sức lưu ý thông báo này nhé. Sau đó, nó bảo bạn liên hệ với người giao hàng có tên, có cái nick là Tiên An 68 hoặc cũng có thể là một nick khác nếu bạn liên hệ. Người giao hàng này lại đưa bạn vào một group để bạn làm các nhiệm vụ là follow và like các tài khoản trên TikTok theo sự chỉ định của họ. Sau 2 ngày làm việc bạn kiếm được khoảng hơn 100k. À, sau khi bạn rút được 3 phần tư số tiền này về tức là khoảng 150k thì à, nó không cho bạn rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn nữa. Tiếp theo nếu dụ bạn nâng cấp tài khoản của bạn lên VIP như hình ảnh đính kèm, ví dụ là 100k, à, bạn nạp tiền cho họ 100k thì bạn rút về được à, 120k, à, nạp 600k thì rút về được à, 720k chẳng hạn vân vân. Đó, tức là họ bảo bạn làm cái à, nhiệm vụ là theo à, cái hệ thống quản lý nhiệm vụ trực tuyến cái bảng màu xanh dương này nè, gọi là nhiệm vụ data đó để mà hưởng cái lợi nhuận từ 20% cho đến 40% tùy theo số tiền mà bạn nạp vào. Nó dụ bạn từ con số nhỏ nhất à, là 100k à, nói tóm lại là à, nó đánh vào lòng tham của bạn vì à, nó nghĩ rằng là à, nếu bạn nạp vào 100k thì bạn mất 100k ít mà chẳng sao cả cho nên là nó dụ bạn từ con số nhỏ nhất bạn hết sức lưu ý nhé khi mà nó dụ mình nạp tiền vào thì mình nói là ờ để từ từ rồi mình sẽ nạp vào cho thì à, nó cho mình ao luôn vì à, nó biết là nó không thể dụ dỗ được mình cả nhà hết sức cảnh giác cảnh giác cao độ nhé thủ đoạn lừa đảo online ngày càng rất tinh vi đặc biệt bây giờ là nó lừa qua việc làm tại nhà online làm thì dễ rất là khỏe mà thu nhập rất cao thu nhập có thể lên đến là hai ba chục triệu một tháng tất cả đều là ảo nha các bạn tất cả đều là lừa đảo nha các bạn